Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với cái kênh tiếng bóng đá cũng như là cái kênh uh, tiếng soi kèo nhé. Thì trước khi mà đến với cái video phân tích nhận định ngày hôm nay thì anh em hãy cùng tiếng đảo qua về hai cái mã kèo mà tiếng đã cho anh em uh, uh, vào cái ngày uh, 26 tháng 3 và diễn ra vào lúc 0 giờ nhé. Đây thì đầu tiên là cái trận đấu giữa cái thằng Belarus với Thụy Sĩ. Đó thì cái trận đấu này tiếng đã uh, đây tiếng đã cho anh em cái mã kèo là nằm vào cái thằng Thụy Sĩ này. Đó đó tiếng cho anh em chọn là thị sĩ mức chấp 1.5 thì cái trận đấu này cũng đã về với cái tỷ số là tặng là 5-0 đấy thì anh em cũng đã hấp được full cái mã kèo này à, thứ hai thứ hai là cái trận đấu giữa cái thằng Armenia với thằng Thổ Nhĩ Kỳ là được diễn vào lúc 0 giờ cùng giờ với trận kia luôn thì ở trận này Tiến đã cho anh em là cái mã kèo là đội chủ nhà đây anh em đó tiếng Anh đã cho anh em là mã kèo là đội chủ nhà Armenia được chấp 1.25 cả trận đó và cái trận này cũng đã về với cái tỷ số là 2-1 dành cho thủ Nhĩ Kỳ anh em cũng húp được nửa mâm ở cái trận đấu này đấy thì riêng hai cái mã kèo hai cái mã kèo mà tiếng đã đẩy lên uh, cho anh em hai trận đấu vào cái uh, lúc 0 giờ ngày 26 tháng 3 anh em cũng đã húp được hai mã kèo này rồi thì tiếng cũng xin chúc mừng tất cả anh em nhé và riêng anh em trong nhóm thì cũng đã hấp full được 4 ờ, 4 trên 5 mã kèo mà Tiến đã cho trong nhóm cũng ờ, vào cái ngày này cũng có hai cái trận này trong những mã kèo đó luôn nhưng mà Tiến không tiện đưa cái nhóm của mình lên nên ờ, anh em thông cảm nha đấy thì uh, tiếp theo hôm nay Tiến Tiến sẽ nhận định và phân tích thêm cho anh em uh, cái trận đấu giữa cái thằng Hà Lan với uh, uh, và Riganta đấy thì anh em có thấy hiện tại Hà Lan được xếp ở thứ hạng thứ sáu của thế giới còn Orienta thì xếp tặng ở bảng thứ 20 200 200 của thế giới đấy một cái khoảng cách rất là chênh lệch nha anh em à, và tại cái bảng đấu này tại cái bảng đấu này thì anh em cũng có thể thấy là thằng Hà Lan vừa mới có trận ra quân với cái thất bại là 0-3 trước Pháp 0-4 0-4 trước Pháp nha anh em đó và đứng ở cuối bảng xếp hạng còn cái thằng Marionta thì có một cái trận thua trước Gysi à, với tỷ số 3-0 và đứng ở thứ tư bảng xếp hạng đó hơn cái thằng Hà Lan về cái một cái bàn thắng về cái hiệu số bàn thua nên xếp chân Hà Lan một bậc đó thì ở trận đấu này à, trước khi mà anh em ờ, đến với cái video phân tích cũng như nhận định về cặp này thì anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trước nha đây thì à, hiện tại các trận đấu tại ngày 28 rạng sáng cũng như là là tối ngày 28 29 30 luôn thì có đầy đủ các mã kèo rồi nhé anh em anh em chơi trên trang thì có rất là lợi thế rất là chủ động trong việc mà mà chọn các mã kèo đấy thì uh, riêng cái trận Hà Lan với thằng Rionta này đây hiện tại là tiếng nhận định cho anh em trận đấu này rất là sớm nhá đây trận đấu này diễn ra vào lúc 1 giờ 45 ngày 28 tháng 3 nhưng hiện tại chỉ mới là là ngày 26 thôi anh em đó tiến phải làm rất sớm những cái trận đấu này để cho cái đời sức từ youtube anh em mới có thể tìm kiếm và tham khảo những mã kèo này được đó thì tuy là bữa nay ngày 26 thì những cái trận mà ngày 27 đi nè rạng sáng ngày 27 thì có tiến cũng đã lên cho anh em hai cái trận đấu giữa Monta với Ý và Bắc Ireland với Phần Lan tại cái kênh ờ, tiến số kèo anh em có thể vào để tham khảo nhé đó thì ờ, ok Tiến sẽ quay trở lại với cái mã kèo của cái thằng Hà Lan với cái thằng Rionta thì hiện tại Tiến đã lên cho anh em rất là sớm cái trận này nên chưa có được nhiều mã kèo như là mã kèo thẻ, kèo gốc hay là mã kèo uh, tỷ số rồi nhiều mã kèo chấp gồm nhiều mã kèo tài xỉu khác nữa nhưng hiện tại chỉ có bấy nhiêu mã kèo thôi Tiến vẫn sẽ nhận định và phân tích và đẩy cái mã kèo mà Tiến chọn cho anh em nhé à, thì hiện tại anh em có thấy này nhà cái đã đưa ra cái mã kèo chấp dành cho đội chủ nhà Hà Lan chứ cái thằng Rionta là mức chấp là 6 hòa đó và mức tài xỉu của trận đấu này là 6.25 thì cái mức chấp này cực kỳ cao nha anh em anh em nhìn vào cái mã kèo chấp này anh em có thể nhớ là cái trận ờ, của cái thằng bồ đồ nha cũng đã có mức chấp trước cái thằng uh, uh, ở cái uh, trận đấu hai ngày trước đúng không anh em đó thì với cái mức kèo chấp cũng là 5.75 hoặc là đến 6 hòa thì thằng Bồ Đào Nha cũng chỉ thắng 4-0 ở trận đấu đó thôi đó nên anh em à, trước khi mà chọn mã kèo nào thì hãy phân tích cho kỹ càng chứ đừng có thấy chấp cao quá là là à, nghĩ đâu đó là ship cửa trên rồi đè vào thì lúc đó là mất tiền ngu nha anh em đấy thì à, tiến có nói gì mạo phạm thì xin lỗi anh em nhé tiến chỉ muốn nói để cho anh em hiểu về những cái vấn đề mà mà tiến à, à, phân tích nhận định kỹ càng cho anh em chủ yếu là kiếm cơm gạo mà thôi đấy thì à, ok anh em hãy cùng tiến đi qua phân tích và nhận định cái cặp đấu này đây anh em thì hiện tại là tiến sẽ cho anh em xem qua về cái phong độ của cái thằng hà lan chứ nha đấy thì như tiến đã nói với các video trước thằng hà lan bước vào cái vòng loại euro này đó trước khi mà có trận thua 4-0 trước cái thằng ờ, Pháp thì Hà Lan có một cái phong độ phải nói là cực kỳ tốt tốt nhất uh, từ đó đến giờ luôn anh em đó thằng Hà Lan nó có đến tổng cộng là 6 chiến thắng hai hòa và nếu nói nó chính xác hơn là 6 chiến thắng và ba hòa anh em cái trận hòa của Hà Lan trước Argentina tại cái trận uh, tại cái trận bán kết này thì anh em có thấy là trận này trận hòa hòa hai đều và Hà Lan đã thua cái thằng Argentina trên chấm penalty chứ không phải là cái trận thua trực tiếp đó thì ok anh em có thấy đấy Hà Lan nè có tổng cộng là 6 chiến thắng ba hòa tại cái uh, giải uh, UEFA Nation Cup cũng như là cái vòng loại World Cup đó một cái uh, uh, chuỗi ngày đấu rất là dày đặc luôn đó nhưng mà với thành tích tốt này thì rất đáng tiếc cho thằng Hà Lan là phải đối đầu với đội tuyển Pháp đó đối đầu với đội tuyển Pháp ngay ngay trong cái vòng đầu tiên tại vòng loại Euro luôn đó đó là một cái bất lợi dành cho Hà Lan và Hà Lan đã thua 1-0 ở cái trận đấu này thôi anh em đó nhưng mà từ khi nhận cái bàn thua thứ hai thì gần như là Hà Lan bị vỡ thế trận luôn đó bị vỡ thế trận và phải nhận thất bại với kết cục là 4-0 đó thì anh em hãy xem lại cái thông số của cái trận đấu này để cho anh em biết thêm về cái đội tuyển Hà Lan ở cái vòng loại Euro năm nay có đáng để đầu tư hay không đúng không anh em đấy thì ở trận đấu này thằng Pháp đã chấp Hà Lan với mức chấp là uh, à, 0.75 chấp nửa một cả trận này đó thì anh em nhìn đi chỉ mới 21 phút thôi 21 phút ở đầu hiệp 1 thôi thì Hà, Hà Lan đã thua tặng đến 4 3 quả đó một cái hàng thủ của Hà Lan tương đối là tệ nha anh em đó thì từ lúc mà nhận bàn thua sớm cũng như cái bàn thua thứ hai là bắt đầu Hà Lan nó nó có cái những cái chệch tròn anh em bị vỡ chặn luôn nói thẳng là như vậy đó nếu như mà Pháp tận dụng cơ hội tốt hơn thì chắc chắn là Hà Lan nó sẽ không thua chỉ 4 bàn đâu mà còn rất là đậm như là 6 7 bàn đấy thì anh em nhìn vào cái thông số này thằng Pháp này à, tuy nó hiệp 1 nó đã ăn trước 3-0 nên nó đã nhường cái quyền kiểm soát thế trận cho Hà Lan đấy cho nên Hà Lan kiểm soát bóng vượt trội trước Pháp ở trận đấu này là cái điều đương nhiên nha anh em đó vì Pháp nó đã ăn trước 3-0 rồi không có việc gì nó phải uh, uh, tập trung để cầm bóng hết đó nó sẽ nhường thế trận lại cho Hà Lan để giữ sức cho những trận tiếp theo đó thì ở trận đấu này anh em nhìn này tuy với 41% kiểm soát bóng thôi thằng Pháp vẫn tạo đến 12 cái pha dứt điểm trong đó có 8 cái pha gây nguy hiểm cho cầu môn đối phương đó còn với Hà Lan còn với Hà Lan là 11 và có 5 pha uh, nguy hiểm cho cộng đồng đối thương đấy và ở trận đấu này chỉ ờ, xuất hiện 8 góc thôi nha anh em những cái ông lớn chỉ ờ, xuất hiện 8 góc thôi đó thì ở video trước tiếng cũng có nói là anh em đừng có vào kèo góc hai cái thằng này về cái lợi, tỷ lệ ra xỉu góc rất là cao đó thì những anh em nào mà đã vào xỉu góc cái trận này đầu uh, trận đấu này thì tiếng cũng chúc mừng cho anh em nhé đấy thì đây là cái trận của thằng Pháp thua thằng Pháp thắng Hà Lan với tỷ số 4-0 tiến cho anh em xem lại để anh em có thêm những cái kinh nghiệm về uh, cái cái cái thằng Hà Lan này á ở trận đầu tiên đấy thì uh, về phong độ sân nhà thì sao phong độ sân nhà thì uh, Hà Lan đã làm tương đối tốt đó làm tương đối tốt là chưa thua trận nào luôn em đó với bốn trận thắng nè bốn trận thắng và ba trận hòa đó như tiếng đã nói trận thua này là trận thua trên chấm penalty đó kết quả chung cuộc chẳng là hòa nha thì Hà Lan vẫn đang bất bại tại sân nhà và trận đấu này chắc chắn Hà Lan sẽ hủy diệt cái thằng ờ, Rionta này đó để lấy lại cái thị quy cũng như là cái tinh thần thi đấu cho toàn đội đó để kiếm được cái điểm số mà tốt nhất trên cái bảng xếp hạng của cái bảng đấu hiện tại đúng anh em sau cái trận thua 4-0 này chắc chắn là sẽ bắt lợi rất là nhiều dành cho Hà Lan nên chắc chắn nó nó sẽ ờ, hủy diệt cái thằng Rionta này đó để lấy được những cái điểm số dương đó đây là những cái điểm số dương để cho có một cái uh, uh, thứ hạng tốt nhất trên bảng xếp hạng để tiếp tục đi sâu vào cái vòng loại Euro tiếp theo đấy thì đây nói về đội khách nói về đội khách Gionta là sao Gionta là một cái đội bóng tí hon thôi anh em đội bóng tí hon anh em nhìn vào cái bảng xếp hạng của Gionta này xếp hạng thứ 200 tại thế giới đấy một cái bảng xếp hạng có thể nói là thua kém đội tuyển Việt Nam đến 100 bậc trên bảng xếp hạng luôn hơn 100 bậc đấy thì thằng Gionta này trước khi mà nó bước vào cái giải đấu uh, Elgo một loại Ego, thì nó đã có hai cái trận thắng giao hữu rất là tốt đó hai trận giao hữu rất là tốt có hai chiến thắng liên tiếp trước cái thằng là Liechtenstein cũng như là Andoga thì anh em nhớ cái thằng tên sen không trận thắng của Gigonta trước 2 không trước tên sen thì tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái thằng tên sen này đây anh em tên sen chính là cái đội mà thằng Bồ Đào Nha chấp đến 5 đến 6 quả ở lượt trận mà Tiến vừa mới nói. Đó, anh em nhớ chưa? Thì nó cũng đã thua tận 4 quả. Ở trận đấu này do Bồ Đào Nha nó tận dụng không tốt cơ hội thôi. Chứ hồi sen nó thua còn đậm hơn cái bàn thắng đó, đúng anh em. Đấy, thì uh, sau hai cái trận thắng trước hai cái đội bóng này hai cái đội bóng phải nói là rất là yếu đó yếu hơn cả thằng Gigonta thì cái trận thắng giao hữu này cũng không nói lên cái ý nghĩa gì hết đúng không anh em và trước đó trước đó thì sao trước đó tại cái giải UE UEFA Nation Cup thì cái thằng uh, uh, Gigonta này đã không có biết mùa chiến thắng luôn khi mà phải nhận liên tiếp 5 thất bại và chỉ có một trận hòa trên sân nhà trước cái thằng Bulgaria thôi có một cái phong độ phải nói là rất là tệ rất là đáng tệ uh, dành cho cái thằng uh, Gigonta đó và với cái phong độ này thì uh, sau hai trận thắng tại dòng hữu thì hai cái trận mà mà mà không nói lên được nhiều điều khi mà thằng Gigonta này bước vào giải đấu đụng cái thằng Gisi, đụng Gisi ở cái lượt trận đầu tiên đó thì đã nhận thất bại với tỷ số 3-0 ở trận đấu này Gisi cũng đã chấp gần Gigonta với mức chấp là 3 quả đó và Gisi cũng đã mang về 3 bàn thắng à, cũng như là anh em đã đầu tư vào cái mã kèo của Rishi ở trận đấu này thì anh em cũng đã hòa tiền đó thì à, những cái mã kèo chấp hiện tại nó hơi điêu chút xíu nha anh em nên anh em hãy quyết định kỹ khi mà những cái mã kèo chấp mà nó chấp cao ấy nó sẽ không có dễ ăn đâu anh em đó thì nói chung về cái trình độ cũng như là cái đẳng cấp của hai đội này rất là trên lệch nhau đúng không anh em nên cái mức kèo chấp là 6 quả nó cũng đương nhiên thôi đó và anh em xem thêm về một ít về cái lịch sử đối đầu này đó đây đây là cái lý do vì sao mà mà nhà cái đưa ra mức chấp lên đến 6 đó ở trận lượt đi vòng loại World Cup thì ờ, cái thằng ờ, mùa trước á, thì thằng ờ, Hà Lan nó đã hủy diệt cái thằng Gibraltar trên chính sân nhà của Gibraltar với tỷ số 7-0 và quay về sân nhà quay về sân nhà của mình thì Hà Lan đã thắng thằng Gibraltar với cái trận thắng là 6-0 đây Tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái trận trên sân nhà này anh em nhìn vào cái thông số này thấy khủng không thằng Hà Lan kiểm soát bóng đến 83% so với 17% của cái thằng Gibraltar và khi chúng ta chỉ tung ra đúng được một cú sút và không có gây nguy hiểm cho về khung thành Hà Lan một chút nào hết đó ngược lại thằng Hà Lan nó có đến 32 pha dứt điểm và có 12 cái pha gây nguy hiểm cho cầu môn đối phương đó và đã mang về 6 bàn thắng nếu như ở trận này mà Hà Lan tận dụng cơ hội tốt hơn và cái thủ thành của cái thằng uh, Gigonta đội khách này chụp uh, uh, không tập trung thì chắc chắn thua gần cái chục quả là cái chuyện đương nhiên anh em đó cho nên với cái mã kẹo chấp này thì uh, uh, tiến cũng hơi nghiêng về đội tuyển Hà Lan nhưng hiện tại thì mã kèo chấp phải nói là nó rất là cao anh em đó nó rất là cao vì Hà Lan những trận phía trước những cái trận đấu phía trước nó còn phải uh, trải qua những cái trận đấu rất là quan trọng trước uh, ờ, các đội bóng uh, trên bảng xếp hạng này để giành tiếp một cái vé cũng như là một cái cái vị trí đứng trên bảng xếp hạng mà an toàn nhất nên nếu như mà mà ở trận đấu này chắc chắn là Hà Lan sẽ giành chiến thắng nhưng mới với cái uh, mã chấp là 6 hòa này đây với cái mã chấp 6 ngoài hiện tại thì phải nói rất là cao nếu như vẫn giữ nguyên cái mã chấp 6 trái này tiến sẽ ưu tiên cho anh em nằm thằng Gigonta nhưng nhưng với ờ, cái hiện tại thì ờ, anh em nằm cái thằng Gigonta này thật sự rất là nguy hiểm tại vì mình chưa biết trước được điều gì thằng Hà Lan này nó nói rất là mạnh với thêm một cái đặc biệt là nó đã thua cái thằng Pháp với tỷ số rất là đậm đấy nên chắc chắn nó sẽ phục thù bằng cái cách là hủy diệt cái thằng Gigonta này để lấy lại cái niềm tin cho người hâm mộ cũng như lấy lại sốc lại cái tinh thần cho toàn đội đúng không anh em đó cho nên Tiến vẫn ưu tiên cho anh em vào mã kèo Hà Lan nhưng anh em hãy đợi kèo hạ đợi kèo hạ xuống còn 5 trái hoặc là 5 trái rưỡi rồi lúc đó anh em vào cũng chưa có muộn nha đây thì đây Tiến sẽ chốt cho anh em Tiến sẽ chốt cho anh em là mã kèo Hà Lan chấp 5 FT hoặc chấp 5.25 FT ok cho anh em thì với cái mã kèo hiện tại tốt nhất tốt nhất là anh em nên vào nên đợi ờ, trận đấu diễn ra nên đợi trận đấu diễn ra tầm uh, uh, 5 phút gì đó tầm 4-5 phút thì chắc chắn đầu chặn đầu chặn là thằng Gigonta này nó sẽ uh, uh, có nhiều sức lực và chắc chắn Hà Lan cũng từ phút thứ 10 trở lên thì nó mới đâm được cái thằng Gigonta đúng không anh em cho nên anh em có thể đợi bóng lăn từ 5 đến 10 phút đó khi mà cái mã kèo này nó hạ xuống còn 5 trái hoặc là 5.25 thì lúc đó anh em vào cũng chưa muộn nha đấy và với lại anh em mà cầm một cái trang chơi anh em cầm một cái trang anh em chơi thì nó sẽ chủ động hơn đó, nó chủ động anh em có thể đợi diễn biến trận đấu đó, nó diễn ra anh em coi cái tình hình nó đá như thế nào đợi kèo xuống anh em vào anh em chơi trên trang anh em chủ động anh em chơi như vậy thì anh em mới có lãi được ok cho anh em thì uh, Tiến đã nói trước từ cái video này là Tiến đã lên và nhận định cho anh em cái trận đấu này khá là sớm thì những mã kèo này ở trong cái video này chỉ là những cái mã kèo mà tham khảo trước trận đấu thôi đó vì hiện tại Tiến chưa biết được cái đội hình ra sân của cái thằng Hà Lan cũng như Gigonta nó sẽ chính thức như thế nào chưa biết được cầu thủ nào chấn thương cầu thủ nào ra sân đó rồi cũng chưa biết được cái thằng Hà Lan này nó có tung ra cái đội hình chính hay không khi mà gặp thằng Gigonta là một đối thủ rất là yếu đó lỡ như mà thằng Hà Lan này nó nó nó thằng Hà Lan này nó thấy thằng này yếu quá rồi nó đưa cái đội hình phụ vô sao dưỡng sức cho những cầu thủ đá chính đúng không anh em đó cho nên tốt nhất tốt nhất bây giờ tiếng hỏi anh em nè nếu như mà nó đưa đội hình phụ thì làm sao mà thắng được cái thằng kia ông ta với sáu trái hơn được đúng không tuy thắng nhưng mà chỉ tầm hai ba trái bốn trái thôi đó trừ khi mà nó đưa cái đội hình mạnh nhất đó đội hình chính của Hà Lan cho nên à, anh em có thể à, à, coi như cái mã kèo hiện tại là mã kèo mà tham khảo thôi ok cho anh em còn những cái mã kèo mà chuẩn hơn thì chắc chắn trước giờ bóng lăn trước giờ bóng lăn tầm một tiếng đồng hồ thôi khi mà có những cái à, đội hình ra sân chính thức khi mà tiến biết được là có cầu thủ nào chơi với cái sơ đồ nào đó rồi những cầu thủ tái chính có ra sân hay không đó rồi chơi với tấn công toàn tập hay là là là chơi theo cái à, đội hình thử nghiệm khác trước cái thằng ta này đó thì lúc đó tiến nắm bắt được tình hình tiến sẽ đẩy những cái mã kèo chuẩn hơn lên trên nhóm cho anh em chơi đặc biệt trong cái trận đấu này rất là dễ xảy ra những cái mã kèo gung đó kèo gung giữa trận cũng như là kèo thẻ kèo góc gì đó đặc biệt là tiếng gắt kết cái kèo gung ở trận đấu này ok cho anh em vì với một cái đội bóng như Hà Lan sẽ hủy diệt thằng ta bằng mọi cách đó cho nên cái kèo gung sẽ rất là dễ để cho anh em kiếm lãi trong trận đấu này ok cho anh em thì cái việc mà để anh em vào cái nhóm để cùng đồng hành với tiến cũng như uh, lấy những mã kèo chuẩn hơn và chơi những mã kèo gung trực tiếp và được uh, hướng dẫn cũng như là chia sẻ một cái trang chơi uy tín cho anh em chủ động hơn thì, ờ, thì anh em cứ liên hệ cho Tiến qua cái số Zalo 0963 731 346 hoặc là cái Telegram kèo bóng cao Tiến. Đấy, anh em cứ liên hệ một trong hai cái nền tảng này, Tiến sẽ trực tiếp đưa anh em vào nhóm để cho anh em nhận những cái mà kèo mà chuẩn nhất trước giờ bóng lăn. Ok cho anh em. Thì cái việc vào nhóm của Tiến thì Tiến xin nói lại là nhóm của Tiến là hoàn toàn miễn phí, hoàn toàn miễn phí free nhá, không có thu một đồng phí nào từ anh em hết. Đấy. Nhưng nhưng anh em mà muốn vào nhóm của Tiến thì bắt buộc anh em phải ờ, có một cái số vốn một số bốn tối thiểu cũng từ một hai củ trở lên anh em nhớ nhé anh em chơi bánh bóng thì ít nhất cũng một hai củ trở lên còn cầm vài trăm tốt nhất đừng có liên hệ cho tiếng làm gì hết còn cái vấn đề thứ hai là anh em phải chơi trên trang phải chơi cùng trang với tiếng như thế này này đó anh em có thể chủ động vào những mã kèo mình thích cũng có thể để bóng lăn xem trận đấu nó diễn ra như thế nào rồi lúc đó anh em vào mình chơi trên trang thì nó chủ động lắm không có cần phải chơi bóng ngoài qua thầu qua cò trước ba bốn tiếng nó làm gì đâu chưa biết được đội hình chưa biết được gì hết mà tự nhiên anh em kết Hà Lan anh em vào rồi lỡ như nó tung đội hình dự bị ra là anh em chết đúng không làm sao mà anh đổi kèo được thằng lòn thằng cái nó làm gì mà cho anh đẹp anh em đổi kèo được đâu phải anh em chơi trên trang đâu mà muốn bán kèo mua kèo gì đúng không đấy cho nên tốt nhất thì cứ vào nhóm của tiến đi rồi chơi trên trang tiến sẽ uh, hướng dẫn cho anh em cách tạo trang như thế nào cách chơi trên trang như thế nào và cùng lấy những mã kèo chuẩn nhất để anh em mình cùng uh, gỡ gạt kiếm cơm gạo đó đặc biệt đặc biệt là những cái anh em những cái anh em nào mà đã thua tha ở cái mùa world cup vừa rồi ở mùa world cup bịp vừa rồi nói thẳng là như vậy nha mùa World Cup vừa rồi rất là nhiều trận đấu bẹp luôn và tiến cũng thấy rất là nhiều anh em thua tha đã nhắn tin cho tiến gọi điện và xin tiến vào nhóm đấy thì nói chung lại anh em mà đang thu tha sao bờ đặc biệt là cái mùa World Cup vừa rồi Tiến rất là thông cảm cho những anh em đó thì anh em cứ liên hệ cho Tiến Tiến sẽ giúp đỡ và đưa các anh em vào nhóm cũng như uh, hỗ trợ cho anh em một uh, uh, chỉ anh em cách tạo một cái trang và và liên kết như thế nào để uh, có thể chơi trên trang và lấy những món kèo ở của Tiến ok cho anh em nhóm là hoàn toàn miễn phí nhá À, à, và tiến xin nhắc lại một lần nữa thứ nhất anh em phải có một số vốn tối thiểu một hai củ trở lên thứ hai anh em phải chơi cùng trang với tiến không được chơi bóng ngoài qua thủ qua cò mà cái việc để chơi cùng trang với tiến thì anh em phải có một cái số tài khoản ngân hàng để một cái số tài khoản ngân hàng có xài chuyển khoản online ok cho anh em anh em có xài chuyển khoản online anh em mới có thể à, nạp vốn cũng như là rút cái lãi về cái số tài khoản anh em ok chưa đó thì anh em đáp ứng được hai cái yêu cầu đó thì cứ liên hệ ngay cho tiến qua cái zalo hoặc cái telegram ở phía dưới góc màn hình trong cái video này nhé thì uh, Tiến sẽ lập tức đưa các anh em vào nhóm liền Nhóm hoàn toàn miễn phí nha anh em Ok thì uh, Tiến sẽ kết thúc cái video này tại đây Nếu như mà anh em thấy cái nhận định cũng như là cái phân tích của Tiến mà nó sâu xa mà nó hay Nó nó uh, làm cho anh em phải uh, suy nghĩ về cái trận đấu này Đó có nên chọn thằng nào Cũng như là là uh, nói thêm cho anh em biết về cái cách chơi qua trang hay là cái tác hại của việc chơi qua thầu qua cò đó anh em yêu quý tiến thấy tiến nói chuyện ok thì cứ uh, ủng hộ cho tiến bằng cái cách là ấn nút like uh, cũng như ấn nút like cái video này cũng như là để lại một lượt đăng ký theo dõi kênh tiến bóng đá và và anh em đừng quên lẫn luôn cái nút đăng ký theo dõi cái kênh là tiến soi kèo này nhé anh em đấy thì tiến cũng xin chúc cho anh em là luôn thắng đó luôn luôn thắng ở các mọi kèo mà anh em đã đầu tư